Toàn à, xin à, mến chào quý bà con cô bác Hiện tại Minh Toàn đang có mặt tại à, khu du lịch bán đảo quốc tế Tuần Châu thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Và hôm nay Minh Toàn sẽ gửi các cái hình ảnh về bán đảo Tuần Châu này đến quý bà con cô bác để giúp quý bà con cô bác những ai mà chưa có dịp đến với Hạ Long nói chung hay là bán đảo Tuần Châu này nói riêng để biết được bán đảo Tuần Châu này như thế nào mà lại thu hút được nhiều khách du lịch trong nước cũng như là quốc tế về với bán đảo Tuần Châu này. Thì bây giờ xin ờ, kính mời quý bà con của bác hãy cùng với ờ, Minh Toàn chúng ta hay ờ, khám phá cái bán đảo Tuần Châu này nhé. Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. À, hiện tại Minh Toàn đang có mặt tại bán đảo Tuần Châu hay còn gọi là cái khu du lịch Tuần Châu thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và bây giờ thì ở Tuần Châu à, không phải là mùa du lịch nhưng mà quý bà con của bác cũng có thể nhìn thấy được các cái đoàn xe mà đưa khách à, du lịch về với Tuần Châu nói chung ờ, nói riêng và về Hạ Long nói chung. thì về ờ, đây là các cái ờ, đoàn tàu mà đưa du khách đi ra Vinh và Cát Bà đây. là một cái uh, sân uh, trong tuần châu này thì ờ, quý bà con các bác ờ, đang nhìn thấy một số cái ờ, nhà nhà ở ven ven như thế này đằng trước mặt quý bà con đây là những cái nhà mà nhà nghỉ uh, nghỉ ngơi uống nước thôi chứ không phải là nhà nghỉ ngủ nhà dừng chân để uống nước và các cái bốt chẳng hạn như là bốt bảo vệ bốt công an đây bà con của bác à, có thể nhìn thấy được du khách về với tuần châu theo cảm nhận của cá nhân Minh Toàn thì uh, du khách à, về với Tuần Châu vào mùa này chủ yếu là uh, du khách quốc tế còn du khách uh, Việt Nam thì rất là ít đây là các cái xe điện mà chạy ở trong uh, Châu trong khu du lịch Tuần Châu và chúng ta đang uh, đi uh, dần tới cái âu tàu để đưa quý bà con à, đi à, Tuần Châu hay là đi à, cắt Bà đi ra Vịnh Hạ Long hay là đi cắt Bà và đây thì mình toàn nhìn thấy một số cái cano hay là một số cái một số cái cái du thuyền còn đây là trước mặt quý bà con cô bác là cái khu quần thể chung của Tuần Châu khu du lịch Tuần Châu Đấy đây các con tàu này là đang đưa quý ờ, quý khách đi tham quan chủ yếu trong âu tàu này là đưa quý bà con đi thăm ờ, vinh còn đi cát bà thì các con tàu mà chúng ta vừa đi qua và đây có cái con trực thăng đậu ở đây rất là đẹp đây là một con trực thăng hai con trực thăng luôn và đây là nơi mà chúng ta vào mua vé để lên tàu Ở trong tuần châu này thì ờ, cũng đang xây dựng rất nhiều quý bà con cô bác ạ ờ, Những cái ờ, nhà căn nhà như thế này là đang xây dựng Và đây thì như quý bà con có thể nhìn thấy là đây là không phải là cái mùa du lịch nên mà cái sự xây dựng rất là nhiều vào những cái mùa như thế này xây dựng xong thì mới mới mới ờ, vào mùa du lịch thì ờ, mới ít xây dựng thôi để vào mùa ờ, du lịch thì hầu như là người ta hạn chế xây dựng để tránh bụi Đây, các du khách này là được xe trung chuyển đưa đến các con tàu cũng như là đi về các cái nơi để tham quan ở Hạ Long này thì các xe điện và đây là một số cái con tàu mà chở chúng ta đi thăm Vinh cũng như là các Bà đây, các con tàu đây các con tàu này là đều có tên ví dụ như là tàu đây, mình toàn thấy một cái đoàn du khách này ví dụ mình toàn sẽ dừng lại đây và quay đến gửi đến quý bà con các bác đây là các cái con tàu mà đưa các cái du khách đi tham quan một số đoàn khách đi tham quan ở các vịnh mới về à, hình như là cái đoàn khách trước mặt của chúng ta là người uh, Trung Quốc hay là Hàn Quốc gì đấy đây có em gái ờ, cũng khá là xinh đẹp nhỉ Ôi, em gái kia mặc quần <laughs> xe thù quá hình như là mặc uh, không giống người Việt Nam <laughs> à, đây à, bây giờ là cái giờ à, tàu nó vào cập bến để cho các cái du khách à, lên đất liền tùy từng chuyến tàu chứ không phải là giờ nào cũng cập bến đâu không phải là quy định giờ cập bến uh, chung đâu quý bà con ạ à, mình toàn à, xin phép mình toàn à, đi một vòng tuần châu trong ờ, tuần châu này thì ờ, nó là một cái ờ, bán đảo quý bà con ạ à, đi ra ngoài cái trục quốc lộ chính hoặc đi vào đất liền thì nó có một cái cầu đi ra ngày trước nó là bán đảo phải đi tàu đi thuyền ra đảo tuần châu nhưng mà ngày nay thì là tuần châu đã có đường để đi vào trong khu này rồi đây là Minh Toàn đang đi từ phía trong mà ra phía ngoài đây khi mà chúng ta vào à, đi thăm Vinh hoặc là thăm các cái nơi thì chúng ta vào à, chỗ này chúng ta mua vé ờ, cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu ta vào đấy chúng ta mua vé Đây, lượng uh, xe mà về với Tuần Châu uh, vào thời điểm này thì bà con của bác cũng có thể nhìn thấy được là các đoàn xe rất là nhiều. Mặc dù đây không phải là mùa du lịch từ đâu quý bà con Về cảnh đẹp ở Hát Long nói chung và Tuần Châu nói riêng là một trong những cái nơi mà đất du lịch của Việt Nam. uh, cũng uh, hy vọng rằng có dịp uh, xin uh, cũng mời quý bà con cô bác à, có điều dịp sẽ về ghé thăm Tuần Châu và về ghé thăm Hạ Long à, trước à, mặt của chúng ta là một cái à, nhà để biểu diễn à, các câu lạc bộ ca heo à, sư tử biển và đây là một cái khách sạn khá là khang trang có các cái vòi phun nước này khá là mát đây quý bà con đây tuần châu Park toàn à, xin dừng ở đây và chụp à, một cái bức ảnh về, về nơi này nhé đây đi công ờ, đi ờ, tham quan và đi giải trí các cái trò chơi thì chúng ta vào khu này và câu lạc bộ cá heo hải cầu sư tử biển đây là khu biểu diễn và chúng ta phải vào quầy vé ở trước mặt chúng ta mua mua vé đây là cái khu ờ, bãi biển rồi à đang tổ chức ờ, một cái tiệc cưới rất là đẹp mình toàn ờ, xin phép xuống đây để mình toàn chụp lại cái hình khá là đẹp này khá là đẹp chuẩn bị một cái lê cưới hay sao đây thì có cả lưới của bóng truyền truyền bãi biển ở Tuần Châu thì à, cũng là một cái nơi mà tổ chức à, thi hoa hậu của quốc tế và đây là các du khách mà về tắm biển đây là một chắc là một cái tiệc cưới bãi biển đẹp quá à, khu này là khu chắc tổ chức tiệc cưới Hãy subscribe cho kênh Bên này là khu bãi biển à, của bà con đây và đây là một nhà hàng mà dừng đây để cho quý bà con à, có thể ăn uống giản dị nhưng rất là sang trọng tem building Đây là tổ chức các cái trò chơi để, à, của các cái đội à, của các cái nhóm mà khi về tuần châu tham gia tắm đại biển thì tổ chức ở bãi cát này ngôi nhà đằng trước với cái bà con của bác này khá là khẳng trang hướng ra biển rất là đẹp đây có một vườn hoa hồng